dạ ví dụ như trưa tới mà ví dụ anh cắt cầu dao đi vẫn an toàn hơn chứ đúng không à, thực ra với cầm ờ, tắt ờ, điều khiển là được rồi tắt điều khiển là được rồi vâng. còn cứ để chuyên môn vậy không được đến ngày đêm hết ngày được. và vâng. ngày đêm cũng được sau này có cb dưới kia thì ngắt cb dưới kia đi à phải làm cái cb dưới kia vâng. Đấy. còn nếu mà nghỉ thì nên đây ngắt uh, cb trên này đi không cầu chạy lên ừ thì, thì lâu lâu thôi à. còn đến nguyên chi đó vậy được đâu có sao? qua đêm được những ngày nào mà mưa gió sớm chớp ấy thì tốt nhất là nên cắt đi à sấm chớp thì cắt đi à. thứ hai là anh gọi là nếu cắt thì mình đóng lại hắn vẫn nửa chữ vậy lấy bình thường thôi không không chạy không bấm lạnh không chạy à, không bấm lạnh đâu Andrea?